Ok hello anh em Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong những clip về auto chat trên kênh Game Today Phần đầu clip thì tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất Tới các anh em đang ủng hộ cho kênh Tôi xin được cảm ơn anh em Phạm Tuấn Minh Anh em Mạnh Lê và anh em Việt Đăng đã donate cho kênh qua hình thức Super Chat ở trên Youtube Cùng với đó tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các anh em Mr. Pixel, anh em Sò Phương, anh em Tín Đào, anh em Mạnh Thiên Trần, anh em Quốc Sới và cuối cùng là anh em Trương Tuấn Anh đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh em đã giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định khi tôi làm cái công việc này. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Kênh của tôi dạo này nhiều người xem dã man luôn. Cái hồi trước ấy, thường là tôi sẽ phải mất khoảng một tuần để tôi đạt được cái con số khoảng 5k, 6k view. Nhưng bây giờ khoảng 2 ngày đã đủ rồi. Ui ôi, được đấy nhờ có lên lóc một round nữa không? Con zipper này <laughs> Goblin à? Dã man thật sự Goblin dạo gần đây chơi chưa nhở Dạo gần đây đã làm cái clip nào liên quan đến cái bọn Goblin này chưa? Hình như tôi nhớ là, là là trong tuần trước là đã có một clip ra là có cái bộ Goblin rồi Nó có chơi Goblin nữa không? <laughs> chơi Goblin thì nói chung là ừ, tùy thôi anh em ạ Cũng không phải là mạnh lắm ở trong beta Thực ra là nếu mà nói là về siêu lết mà sống sót ở đến siêu lết thì chắc chắn nó là rất mạnh đấy Nhưng mà để mà sống được siêu lết ở trong cái bộ này thì nó cũng khá khó nhá Đấy còn những cái bộ mà khó chơi thì đương nhiên là lết game nó sẽ rất mạnh Đó là cái uh, bù trừ thôi Dễ xây dựng, dễ chơi Đầu game thì cuối game nó không mạnh lắm Đấy còn nếu mà khó xây dựng hoặc là cực khó xây dựng thì nó sẽ rất mạnh Rồi tôi kiếm cái bơ linh đã này cứ chốt đánh chuỗi thắng có tội gì đâu anh em <clears throat> Nói chung là đánh cẩn thận Chắc là tôi cũng sẽ không có cho mic vào cái đao này đâu Đánh cẩn thận đánh được, được cái uh, trận thắng đầu tiên Lấy cái chiến thắng đầu tiên là anh em ạ Tôi nghĩ là tôi sẽ đánh chuỗi thắng <clears throat> Ui mày đấy Đấy Mình đánh đúng là gọi là bố cẩn thận luôn anh em ạ <laughs> Quá cẩn thận đến từ vị trí của tôi cơm anh em thấy không tôi đánh cẩn thận lắm không bao giờ có chuyện tham lam nha anh em nhá tham lam là ăn cứt <laughs> rồi không biết là có được chơi không ủ uh, cái gì đây từ nhá nghĩ thêm tí nghĩ tí nghĩ tí nghĩ tí ở đây có ra hai đỏ này make Bây giờ mà tôi muốn kẹp hai đỏ vào ấy là tôi sẽ mất cái ờ, cái công nghệ mất. Đấy. Mà phải lên 6, lên 6 thì mới kẹp hai đỏ được. Nên là cái con uh, Skull Hunter này tôi nghĩ là nó là một cái con tạm thời đó. Tạm thời thôi anh em ạ. <clears throat> Tí nữa chắc bán đi. Skull Hunter chơi gót đỏ à? Tôi cũng chưa biết Tôi cũng chưa biết nhưng mà ừ, từ từ đã rồi đã, bởi vì cái con Skull Hunter này trước sau gì thì cũng không chơi đâu anh em Chơi con đỏ thì, thì chơi con khác Xem nào, đồ Đồ giờ thiếu nhiều quá nhở Đồ này chơi gót đỏ thì thiếu hơi nhiều đồ đấy Gót đỏ nó phải có chiến thánh huyết trượng người tá ác các kiểu các thứ Ừ, có phải không? Có phải gót đỏ không? Roll cái em nào Ây à ra gấu này Hay là là là, là câu gấu nhở <laughs> tôi, tôi tôi rất là hay câu gấu nếu mà nó ra con gấu ấy nhá anh em nhá anh em cũng cũng cũng biết là là vì là bởi vì là làm sao mà tôi lại ra nhiều gấu là bởi vì là trận nào tôi cũng có gấu tôi cũng câu tôi chơi quá nhiều cái bọn Fanda này đến nỗi mà bây giờ ấy máy ấy, là nó cứ coi như là mặc định là tôi chơi chơi chơi Fanda luôn đấy <laughs> mà có những cái lúc mà tôi không chơi cái bộ gấu ấy tôi chơi hunter các thứ mà nó cũng nhét gấu vào tôi tôi chơi nhét gấu đủ luôn đấy anh em biết là, là bây giờ là cái bọn ờ, open ai này nó khôn lắm thấy mình chơi cái gì nhiều và nó nó nhét vào cho mình chơi uh, ôi hai quả trứng ạ à. ôm làm sao được hết hai quả trứng này đấy 10 tiền u vãi cướp thọt tiền lắm này bây giờ mua trứng ấy là sẽ phải bán cái bọn đỏ đi mới đủ tiền mua đấy bây giờ tôi đập trứng luôn chứ bây giờ mà mua trứng về mà lại ôm trứng thì bây giờ nó lại hơi sai thôi đập trứng luôn anh em ạ tôi quyết định là đập trứng cho zipper zipper coi như là là là có một con hai sao nữa nhưng vẫn còn một quả trứng anh em ạ phải mua lốt cái quả trứng này thọt tiền thì thọt nhưng mà trứng thì nó cũng to đấy <clears throat> trứng 5 đô mà khác gì con 5 đô đâu bán bớt đi nhá bán con này đi là đủ chiến thắng ở round này là được ui nhưng mà này to quá anh em ơi nổi không ốc hai ạ thôi xong rồi thậm chí còn thoát được round này cơ anh em ạ thằng này lên 6 rồi ạ thôi thôi thôi thế chịu cay nhờ vừa đập quả trứng đấy anh em thật là như thế luôn Cay thật sự anh em ạ Tôi vừa mới đập cái quả trứng cho con Zipper <laughs> Xong rồi bị thua Đùa Dấu hiệu của Goblin top 8 đây rồi anh em ơi Vai đái thật Đùa cái quả đấy là thọt bao tiền luôn đấy anh em ạ Ôm hai quả trứng là mất 10 tiền rồi Đấy mà đập vào không chiến thắng được Thôi ăn cứt <laughs> lỗ là lỗ mất 3 tiền cho pha vừa rồi đấy đập trứng lỗ mất 3 tiền luôn đấy <clears throat> sợ thật sự ủa cái đéo vậy sao bài này thằng nào trông cũng to vậy nhở to vãi đài luôn bốn clay hai glacier này Ôi anh em ơi, tôi chết rồi ố dề quá Gặp game ố dề thế nhở Thôi chết tôi rồi, Goblin ờ, Eco Goblin Eco anh em ơi Xong rồi Thật là như thế luôn ạ Bốc cứt ăn vã rồi Ui mẹ ơi, trông cái bài này như này Đéo ăn được thôi, chết tôi không Sắp qua cái thời kỳ mà có thể ăn được rồi đấy anh em ít ra thì cái, rau rau rau bảy rau tám chúng ta ăn được chúng ta roll hai phát ờ, biết đâu ờ, lên được heaven bomber với cả con sky lên được hai sao thì nó khác nhưng bây giờ goblin một sao anh em ạ mà tôi cũng méo hiểu kiểu gì luôn đã lấy bờ linh các kiểu rồi tức là là là khỏe rồi lấy đồ từ đầu rồi thế mà vẫn đều ăn được wow. này ăn được không này đi ăn được, thằng này ăn được ừ, Đừng bảo thằng này cũng không ăn được nữa thì thôi chịu luôn đấy, quýt luôn Thằng này mà không ăn được nữa tôi quýt luôn <laughs> Ít ra phải cho ăn phát chứ Ê nhưng mà để công nghệ nhá, công nghệ sống nhá Rồi, ok Ít ra là phải như thế <clears throat> Rồi, ui mày thế Mày quá anh em ạ Tôi suýt nữa tôi bán cái con uh, con uh, giọt sọt đi ấy. Quả nhìn thấy định ăn lợi tức ờ, định bán đấy Nhưng mà thôi lại như thế nào dừng lại đang có cặp <laughs> Nó lên được hai sao Ok <clears throat> Nhưng mà vẫn chưa là gì Bây giờ thì vẫn đội hình vẫn toàn một sao vớ vẩn Ở trên bàn cờ Làm nào nhở Tầm này tôi lại thấy ờ, tôi đang có cái dấu hiệu là, là rất là yếu ở đây <clears throat> Sợ sự Đồ ghép rồi lẽ ra là phải mạnh đúng không? Nhưng mà bây giờ vẫn thấy yếu. Thế chứ này. Bây giờ chỉ cần lên được Heaven Bomber này, lên Skybreaker lên 2 sao thì lại vẫn đánh được. Đấy nó như thế đấy anh em ạ. Ơi rồi, có đồ rồi. Có đồ chơi rồi, có đồ chơi rồi anh em ơi. Được đấy. <clears throat> được đấy, có huyết trượng anh em ạ. Huyết trượng, huyết trượng. Huyết trượng, huyết trượng. U rồi, được đấy. Có được không? Như này có gọi là được không? Như này có gọi là được không? u uh, chưa được lắm chưa được lắm nhưng từ từ nhá xem nào quả này là phải phải phải phải phải cân đối cân đối cân đối cân đối cân đối cân <clears throat> đối tí đây từ từ đã anh em ạ huyết trượng gì lấy cái này từ từ đã lên 6 hai gấu vào ok thắng thì nói chung là vẫn có công nghệ mech mà vẫn có khả năng câu được gấu ra rất là ok đấy rồi 6 Hunter Ui mẹ ơi lại thua rồi à? Gấu gấu gấu Gấu gánh Gấu gánh Ui không được rồi Khó khó khó khó khó khó Khó quá Khó thật sự ấy Thế là vẫn đang đánh truy thua à Ui Gấu Yêu thương Yêu thương quá Thương em là điều anh không thể ngờ <laughs> dã man thướng gâu là điều gấu không thể ngờ <laughs> Thôi xong rồi <clears throat> Một quả trứng và một con gấu Ok được tôi chốt được bài rồi anh em ơi Đấy, nó phải có tí, tín hiệu đấy, Tín hiệu đến từ vũ trụ anh em nhá Đây đó là cái tín hiệu đến từ vũ trụ đấy <laughs> Được, không sao Không vấn đề gì Ok Trận này nói chung là vẫn có cơ hội lật nha anh em nhá, vẫn có cơ hội chơi được. <laughs> Rồi. <clears throat> Bây giờ là phải bình tĩnh. Đấy, bán này đi. Đến lúc là phải bình tĩnh rồi. Ui lại gặp cái thằng này này. Gặp thằng này bây giờ ăn được không? 6 cơ lai. Ồ. 6 cơ lai thì <laughs> tớ chịu. Ơ ờ, được không? Được Được, được, được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Ui, khó quá. Được không? Được không? Được không? Lẽ ra là phải có một con mết nữa thì là được. Được không? Ui, được. Được không nhờ? Được không nhờ? Được không nhờ? Gần được, gần được, gần được, gần được, gần được, gần được. Ố dê, ố dê, ố dê, ố dê. Ú dê, ui được anh em ơi. um, <laughs> được đấy. Tôi bảo rồi. ấy giời ấy được quá anh em ơi đấy lại có cơ hội rồi anh em ơi nói chung ấy là cái top 8 ấy với cả cái top 1 nó mong manh lắm <laughs> mong manh lắm anh em ạ à. nó chỉ cách nhau có một chút xíu thôi mà chơi kiểu này nó rất là mong manh ok không phải là là goblin đâu anh em goblin thì xuống hố rồi, sắp được rồi anh em ơi, sắp được rồi, sắp được rồi, sắp được rồi. Đây đây đây đây. đây. Bây giờ nhá, kiếm hai con wizard vào kích hệ anh em ạ. À. Đấy, kích hệ kiếm nốt cái con gấu mết nữa Một con nữa thôi có quả trứng rồi Rất là dễ luôn <clears throat> Ok ờ, Ui vớ vẩn lại cắt chuỗi nhá Vớ vẩn cắt chuỗi nhá Ủa, ờ, có được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Gấu đá cú đau, gấu đá cú đau Ui rồi ôi, đau nhấc tay lên Con chó cung đen đam to thế kia Ui xui ôi, lé được Ui rồi ôi, nhưng mà cái cung tên nó lại bay tiêu Mấy cây này Đùa Dã man thật sự luôn đấy Cái quả bờ linh nó phải lé là cái cung tên như Cái bọn làm game mới chán thế Mẹ làm game như này mới vãi cứt Người ta có cái bờ linh để người ta lé trường Thì cái mũi tên bờ linh xong lại bay theo Tên đuổi thế này thì, thì, thì chịu rồi Cái quả vừa rồi nhớ lại cái trò Mega Man hồi xưa cái cái cái thời có điện tử 4 lút Mega Man có cái tên lửa đuổi y hệt luôn, nếu khác gì luôn. Ảo thật sự đấy. Mà cái con cung đen của nó sao mà nó đam nó ảo thế nhờ nó bắn ba phát chết một con ạ. Sợ thật sự. 6 Hunter nhưng mà nó cũng có đến nỗi nó phải mạnh đến như thế không? Điêu thật đấy. Toàn ơi, không cắt được chuối toàn rồi anh em ơi. Mà trận này lắm thằng chơi Glide ấy nhở Bây giờ lại không sợ lai nữa Làm nào bây giờ gặp cái thằng thằng thằng thằng thằng có chuối ờ, cộng 5 kia trước khi mà nó bị mất chuỗi cho cái thằng cộng 7 Nếu không thì là cái trận đấu này là sự xác định là an nghỉ <laughs> Đi về lời an nghỉ thôi anh em ạ Rồi Hai quy giạt vào Kích hoạt bốn gấu <clears throat> bốn gấu cái đá anh em ơi Nhưng mà như này có có đép được không nhỉ ở level 7 có đép được không? Có một con hai sao thôi có đép được không? Những cái con còn lại nó hơi yếu. Hay lên 8. Lên 8 mới tốn tiền quá nhở Thôi liều phát. Liều phát, liều ăn nhiều anh em ơi. <laughs> liều ăn nhiều. Chết thì xanh cỏ nhá anh em nhá. Thua xanh cỏ luôn. <clears throat> Tôi xác định trận này mà, mà, mà một là top 8 hay là top 1 thế thôi, không có nhiều. Anh em nhá. Đấy, top mấy top mấy thì hồi sau sẽ do nhưng mà nói chung ấy là có đôi khi chúng ta phải liều liều một chút ui được không được không bạn ơi được blink ở chỗ khác thì bạn ơi xin bạn đấy xin bạn đấy đúng đấy ui mày qua một cái chiến thánh em ạ ui được được được được tí chết rồi ôi anh em ơi vậy tí ơi toàn quài hết hồn <laughs> ok <clears throat> rồi nhưng mà đâu đâu đâu đâu đâu bây giờ chơi gì nào bây giờ chốt đi chốt đi tuấn ơi chốt đi tuấn ơi 12 con à 12 con này như nào đây 12 con á không 12 con đéo ở tầm này nữa anh em ơi Bây giờ thì chốt Saman luôn cho nó nhanh Saman đánh meta anh em ạ à. Trận này cũng meta mà phang thôi Saman Spirit Rồi cho con này vào Ui nhưng mà lại thừa slot này Phải lên 8 à Ú cay thật đấy Vừa lấy đập trứng cho cái con zipper Xong rồi tôi bán đi mà tôi chả có cái tác dụng đéo cả luôn Thật Mất bố năm tiền Cầm quả trứng đập cho zipper ạ à. Vãi đái thật Cuối cùng là phải bán hết cái bọn Goblin Mech đi Tầm này đánh đấm gì nữa đâu anh em Bọn đấy bây giờ nó yếu rồi Đấy Ui rồi bị đẩy nhiều không này Mà cái thằng này như là nó, nó chơi cái bộ 4 Witcher kẹp với cả gấu này Ảo à, thật sự Bốn Witcher dạo gần đây có vẻ ờ, hơi hot đấy nhở Bốn Witcher vẻ hot phết đấy Ui đây rồi Nhưng mà đây là, đó là trứng Không sao quả trứng này sẽ để cho đập cho con gấu Saman Ui Ui rồi anh em ơi Hai cái thằng kia là mất chuỗi bố rồi đâu Trời ạ Đùa thật như thế luôn Bây giờ tôi thọt tiền quá rồi Sợ thật Máu nó cũng không nhiều cơ 73 máu thực ra ở đây nó không phải là một cái con số nhiều Với cái đội hình này Nó chỉ nhiều khi mà chúng ta có một cái đội hình mạnh thôi anh em ạ một Khi mà chúng ta đang có một cái đội hình mà nó toàn một sao như này thì Đấy là, là nó là một cái con số rất mong manh <laughs> Phải nói thật là như thế 73 máu chỉ cần 2-3 round nữa thôi Là nó sẽ xuống 40 máu nó rất nhanh Sợ thật đấy Nhưng mà không sao <laughs> Trận này tôi quyết đánh liều một phen xem sao anh em ạ Câu ờ, câu câu câu ra gấu thì là nó giải quyết được hết vấn đề Đấy, tôi sẵn sàng là tôi kích hoạt giạt ở cái giai đoạn này Kích hoạt hai con giạt để tôi kích hệ bốn gấu Cầu còn chỉ cần một con gấu mét nữa và một con gấu đá nữa thôi mà Anh em hãy nhìn dưới hàng chờ mà xem hai quả trứng có cơ sở của nó chứ tôi không có liều nha anh em nhá đây là một sự tính toán <laughs> Úi dồi <laughs> Tôi đã bảo rồi Tôi vẫn luôn là có một cái linh cảm là nó sẽ ra con gấu Đấy <laughs> Và cái linh cảm đấy nó đã thành sự thật <laughs> Ok Bây giờ 6 mét rồi anh em ơi Ở level 8 6 mét anh em ạ Được quá nhờ Và tôi biết đến cái đoạn này Thế nào rồi cũng sẽ có những đứa Nó sẽ nói Mẹ bố tiên sư thằng Tuấn Cơm Pháp Sư gọi gấu Không sao Mình đồng ý Mình đồng ý Mình đồng ý mình đồng ý nhá, mình đồng ý với các bạn <laughs> Dã man thật sự đấy, không phải tin được luôn <laughs> Thôi được rồi, bây giờ nó, nó, nó, nó, nó là cái gì anh em biết không? Người về từ cõi chết <laughs> Ui action, action, eco, chơi, chơi, chơi Goblin ạ Thế thôi, thôi, thôi xong rồi, action thôi Action, action, action 10 máu mỗi round rồi 16 máu thì khả năng là toang là rất cao Trong cái round tiếp theo Với cái đội hình như thế thì không ăn thua nó phải nói chung là phải do bom Đấy Máy bay Bây giờ hết tiền nó không ra con nào Thì có nghĩa là gì Có nghĩa là Thôi top 8 Goblin top 8 Anh em thấy không Tôi quay xe anh em thấy không Goblin cái gì anh em nghĩ tôi chơi Goblin đầu game á Không anh em ơi <laughs> Mà tôi thấy là cái đoạn đầu ấy là ông Action ông sang xem tôi có chơi Goblin không ấy là như kiểu là thấy mình mua mấy con goblin sợ tranh bài <laughs> không tôi chơi goblin làm gì đâu cái bộ đấy xuống hố mà chơi làm gì đó nói chung là ấm rồi đấy bây giờ thì um, chắc là cứ từ tốn đấy anh em ạ à. không có gì phải vội cả cái tầm này không vội chuyện này có một cái thằng là nó đang có khả năng là nó chơi assassin và nó đang có chuỗi đánh assassin à nếu mà chơi uh, cái bộ 9m thì có ăn không nhỉ 9m bây giờ tôi đang phân vân 9m hay là Saman mét đây Thực ra có một cái quả trứng ở đây rồi Chơi Saman rất dễ Rất dễ chơi <clears throat> Thằng này không biết là Assassin hay là Beat đây này tôi, tôi tôi tôi tôi tôi đang đang nghĩ là cái thằng này là nó đang chơi là Assassin đấy Ui hay quá anh em mới cắt chuỗi luôn này Được thế nhờ đấy tiền lại lên rồi Ôi Ôi trời ơi Hay quá Ui rồi anh em ơi Saman rồi Đây nó đúng là Saman rồi anh em ạ Thôi được, thôi được, thôi được Thế thì từ từ nhá, là bây giờ như nào đây 3 mét à 3 mét 4 Saman à Hay là 6 mét 4 Saman 6 mét 4 Saman đánh ở level 10 Không Tính toán làm sao để có mấy cái đội hình mà nó Nó Nó, nó, nó mắc binh ấy 6 mét 4 Saman thì nó sẽ phải chơi ở level 10 Thì hơi Hơi vất vả anh em ạ, hơi vất vả Có lẽ là tôi sẽ chơi Saman luôn Không chơi uh, mét đâu Thôi Lên tận 10 cơ Mà như thế thì nó sẽ rất lâu Đấy, trong cái lúc đấy thì chúng ta 4 Saman kết hợp với cả 3 mét này Xong rồi chuyển dần sang gót mét thôi anh em God Saman mét, anh em ạ God Saman mét ở level 10 Đấy, tí nữa là sẽ giữ lại con gấu này Con uh, Thunder Spirit và ra con gót God Thunder nữa chơi luôn Bộ đấy vẫn mạnh mà Vẫn ok lắm Bộ đấy vẫn khỏe lắm anh em ạ Rồi lấy cái huyết trượng này này Rồi, tạm thời lấy cái uh, huyết trượng với cả cái cái cái um, cái, cái cái uh, gậy gai đã anh em ạ tạm thời thì đã ui <laughs> ui rồi ôi action uh, coi như là chơi eco eco xong rồi là là là chơi goblin xong rồi luôn không ra bom không ra máy bay thế là quýt luôn <laughs> cục tính thật sự luôn đấy cục thật chơi cục tính thế ấy mà cũng cảm ơn nhá có đồ ào phát tự nhiên làm cho tôi món đồ thế là được rồi <laughs> ít ra thì cái chết của bạn nó rất là có ý nghĩa đối với tôi uh, <laughs> mạnh rồi anh em ơi mạnh rồi này <clears throat> chuyện này tôi tính cả rồi anh em ạ à. trận này có exit chơi saman nó là ngon Đấy, chưa kể saman bây giờ nó còn đánh nhiều bộ đánh rất nhiều bộ luôn saman thì nó mặc dù là nó không mạnh nó nó không quá mạnh ở lên game nó không quá mạnh ở late game nhưng mà nó lại thế nào nó lại là một trong những cái line up mà nó ổn định Đấy, oánh ờ, ổn định là được rồi Xong rồi có những cái cú xoay nhẹ lết game để counter đối thủ thôi thế là ok Đấy Còn còn nếu mà chơi Saman mà mà kẹp thêm cái gì Spirit ở giai đoạn giữa game thì nói chung là tuyệt vời luôn <clears throat> Một cái bộ rất là ổn định, rất dễ chơi <clears throat> Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa ra được cái con Phượng Hoàng nhở Giờ cần ra Phượng Hoàng trước Ra con Phượng Hoàng đi Ra con Phượng Hoàng kẹp vào Đấy, Fire Spirit anh em ạ Kẹp vào thì chúng ta có vừa có Saman vừa có Spirit Ù hóa đẹp nhờ Hóa đẹp chưa kìa Hóa đẹp như này chắc chắn là ăn được cái like rồi Mặc dù là chúng ta là cái bộ mết đấy nhưng mà hai cái con con này hai hai cái con con con uh, Silent Assassin này nó sẽ đánh được. Hay quá. Được đấy nhờ Liệu rằng là có thể gặp cái thằng có chuôi kia được một lần nữa không? Cắt thêm một lần nữa không? Cắt chuỗi thêm một lần nữa thì nó tuyệt vời luôn Bây giờ tính toán về cái đội hình Để xem lại em nào Bây giờ nhá Ở trong cái trận đấu này là có cái bọn Egosit Bọn Warrior Nhưng mà nó còn có những cái bọn như là bọn Witcher Và những cái bọn như là bọn Assassin 6 Assassin kẹp cọc ở level 10 Là cái bộ này không chơi được đâu anh em ạ Cái kinh nghiệm của tôi là nếu mà chơi uh, <clears throat> Chơi này nó không mắc binh được chắc là tôi cuối game tôi vẫn phải chuyển sang gót gót cọc rồi gót cọc 4 saman như thế là mới bắc binh còn nếu mà chơi theo cái kiểu saman kẹp e uh, kẹp kẹp kẹp spirit ấy, thì nó vẫn chưa thể mắc binh được trừ khi nhá trừ khi là cái con gấu ấy cái con gấu nó phải đồ nó phải cực kỳ thế giới nó phải có gậy tá ác nó có phải có huyết trượng hai phải có rất nhiều những cái món đồ thì may ra mới ăn được tức là nó phải kết liễu được đối thủ ấy chứ còn nếu mà nó nó lướt nó không kết liễu được đối thủ khả năng cao toang cái bọn assassin là một trong những cái bọn mà rất đáng sợ nhá giai đoạn league game cái đội hình mà TS ấy đánh từ đầu game đến cuối game là nó rất ok bộ assassin ấy tôi thấy là meta nào cũng chơi được mà cái bộ đấy chơi rất ổn định luôn 6 assassin chơi nó thật là phải nói là rất là ổn định rất là ổn định luôn có những cái người ấy anh em phải biết là tôi quen có những cái người mà người ta chơi assassin tới 5 mùa rồi tính đến bây giờ nó là mùa 18 đúng không hay mùa 19 gì đấy tức là đánh là từ mùa 13 14 đấy mà bây giờ là đến 5 mùa rồi mà vẫn chơi assassin để leo rank queen thậm chí là cứ spam để lên top server thôi bằng assassin bộ assassin đấy tôi cũng quen người như thế mà cũng là fan của tôi luôn đấy và có những cái người mà fan của tôi là tôi cũng chỉ cho anh em vào đấy là chơi spam Feather này Đấy chỉ có gọi là chuyên gia về phe giờ chuyên chuyên gia về Assassin thôi. Nhưng mà nói chung là cái bộ Assassin này thì nói chung là nó rất dễ chơi và tôi nghĩ là cũng không hẳn là chuyên gia bởi vì thực ra nếu mà người ta chơi nhiều thì người ta cũng có thể là người ta lắm được cái việc là chơi Assassin nó dễ lắm, nó không giống như Feather đâu. Cái cách chơi của Assassin thì nó cứ đẩy cấp lên 9 thôi. Đấy, kiếm con cáo hai thôi, sau đó thì nếu mà lên được cáo hai rồi thì đẩy lên 10 kẹp thêm ờ, vào là Egosit hoặc là kẹp thêm vào là là là là, là Kira thôi. Đó. Nó dễ chơi lắm. Nó không giống như cái bộ ờ, bộ giờ bộ giờ thì nó có một chút tinh tế hơn, nó đánh nó bay hơn. Đấy, nó nhiều khi nó là nghệ thuật đấy, chơi giờ ấy. những cái bộ này nó bay hơn. Có những cái bộ như là bộ Warrior thì nó hơi đần một tí Bộ Assassin thì thực ra nó cũng rất là dễ chơi bởi vì chín con assassin thì nó cũng nó cũng có khác gì là chín con warrior đâu anh em <laughs> nó, nó chả khác gì à đấy nó không khác nha anh em nhé cái cái cái cái đội hình assassin này cái đội hình mà không cần phải xếp bài nhiều không không cần phải nó giống như là cái những cái bộ mà nó đánh nó múa hơn như là những cái bộ gót những cái bộ như là bộ uh, à, feather thì nó nó phụ thuộc vào xếp bài nên là đánh nó rất là bay rồi Tôi cũng chỉ nói là một trong cái bộ dễ chơi nhất và dễ được tốt nhất và khỏe nhất bây giờ nó chính là bộ Assassin đấy anh em ạ. <laughs> cũng sẽ khá là khó chơi nếu mà chơi cái đội hình này. Tôi chơi nhiều tôi biết. Đấy, kinh nghiệm của tôi là tôi bản thân tôi là cũng là cái người chơi assassin rất nhiều đấy cái bộ đấy nó cũng là cái bộ thông thạo của tôi đấy nhá nó ờ, không phải tinh vi tinh tưởng đâu nhưng mà đúng là cái bộ đấy là tôi chơi khá nhiều đấy đấy không cần ra gấu assassin luôn chơi cái bộ assassin anh em cũng biết là tôi thường là tôi còn chơi cả hyper cơ nhiều khi là chơi con là con ốc ấy chứ còn cũng không hẳn là là con cáo hay là con sa linh hay là cái con gấu đâu ra gấu 5 đô này mà có chơi không tầm này chơi gấu 5 đô là cái gì đâu Thực ra là bây giờ không cần gấu 5 đô anh em ạ Bán gấu 5 đô đi Up 10 Đấy cho thêm con Saman vào Đẩy cho nó nhanh Tầm này anh em biết không Đẩy càng nhanh càng tốt Đấy Dí cho bọn nó chết hết đi từ round 26 đến round 30 càng nhanh càng tốt anh em ạ. À. <laughs> Saman này đẩy nhanh lắm. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta gọi là slow ball đấy. Bọn Saman này nó cực kỳ khủng luôn. Ở giữa game ấy, còn còn cuối game thì nó yếu dần đi anh em nhá. Đến khoảng round 30, 31, 35 là khi mà đối thủ có những cái món đồ cam thì cái bộ này nó sẽ yếu đi. Vì nó sẽ không được hưởng những cái Celesi ở trong cái bộ này. Đây là anh em thấy không? Gặp con Clyde này là thua này. Con cờ lai nó có kháng phép trâu lắm anh em ạ trâu lắm Nếu chính vì thế là Rất khó để có thể gây đam được cho cái bọn lai này Rất khó luôn Khả năng đao này vẫn thua Ăn được thằng này không? Khó anh em ạ cái con này nó chỉ có mỗi cái hai tia thôi nhá Đồ dồn cho con khác rồi nhưng mà vẫn không ăn được Thế tôi mới nói là cái bộ Saman ấy thực ra là nó khá yếu đấy Nó không mạnh đâu con này nó chỉ mạnh ở giai đoạn giữa game thôi anh em ạ Giữa game Tăng tốc độ đẩy thì kết thúc trận đấu sớm thì nó mới top 1 được Còn bây giờ nó bị muộn rồi ấy Còn nhiều nhà lắm mấy cái nhà ở trên còn rất nhiều máu Kéo dài đến 35-40 thì cái bộ này phế ngay Tôi đập trứng cho con Storm Saman này Storm Saman bây giờ nó đập trứng để đẩy vào nó nhanh hơn anh em ạ Tôi nghĩ là như thế Một quả trứng dành cho rớt Một quả trứng dành cho um, khan Thế là hết hết vẹo chúng ta sẽ không có có có lấy những cái con khác nữa bây giờ nó chỉ còn thunder spirit hai sao thôi mà đấy sau đó thì uh, kiếm đủ bộ thôi sau đó chúng ta chuyển nha anh em nhá nó cứ phải để cái bộ mắc binh thì nó mới đánh được lết game trận này xác định đánh lết game rồi anh em cũng có thể nhìn thấy là có rất nhiều cái line up khỏe đấy Round này là tôi tôi tôi có thể là tôi đẩy được bọn nó là bởi vì là tôi có được con Storm Saman nó biến gấu đá hai sao đấy anh em. Đấy, đập quả trứng lợi hại không? Hợp lý luôn. Rất hợp lý luôn đấy. Đấy rồi. Có lên đập luôn trứng cho con này không nhỉ? Con này thì cũng chắc là cũng thôi, anh em từ từ này. Bây giờ đánh co là đánh co gấu mết nên là chúng ta cũng không cần phải đập trứng cho con Thunder này làm gì cả. Nếu mà bây giờ đập trứng thì tôi có thể đập trứng cho một cái con khác mà nó lợi hại hơn nếu nó chính là cái con uh, có thể là con con con con tư tế. Nhưng mà thôi, cứ từ từ lại anh em, hai quả trứng này tôi tiết kiệm tôi đã đập cho 5 đô. Đấy. 5 đô thì ở đây có rất nhiều con nhá anh em nhá. <clears throat> có Khan này, có có rớt này, có Squire. <clears throat> Nhưng mà tôi vẫn chưa thấy ra một con nào luôn. Lên 10 vẫn chưa thấy ra con nào. Hơi đen nhỉ anh em nhỉ? Hơi đen đấy hơi đen đấy Exit Hunter Ở level 10 rồi đủ bộ đấy 6 Exit 6 Hunter Ui càng ấy Càng ấy càng ấy càng ấy càng càng ấy càng ấy càng ấy càng ấy Càng ấy càng ấy Bộ này bộ này kinh ấy Ghê gớm ghê gớm ghê gớm ghê gớm Đấy rồi hai con này ra hai Spirit Nếu mà ra con Dark Spirit thì sao? Nếu ra Dark Spirit thì có thể bỏ vào Bỏ cọc ra Thực ra là bây giờ đang thừa một Saman Anh em ạ Bây giờ tôi đang thừa một Saman Bỏ bớt một con Saman ra Là có 4 Spirit 3 mét Có kẹp được một cọc vào Trước khi ra cái con uh, con con uh, rớt và con khan thì chúng ta sẽ phải chuyển thêm một lần nữa. Đội hình nó sẽ là bốn Saman kết hợp với cả bốn Spirit anh em nhé Đội hình này thì chắc anh em không còn lạ gì nữa rồi. Nó quá là quen thuộc rồi. Một trong những cái đội hình mà ở, đánh ở giữa game đấy. Rất khỏe đấy nhá. Một trong những cái đội hình mà rất hot. bốn Spirit, bốn Saman. Đấy, ba mét bốn Spirit, bốn Saman ba mét rất khỏe Giữ máu tốt Ui anh em nhìn này Assassin đấy anh em Assassin đấy Assassin đấy anh em ạ Càng ấy Nhưng mà tôi vẫn ăn được Ồ hay quá Tầm này vẫn ăn được anh em ạ Hay Cái bọn Assassin này nó phải kẹp Berin ở level 10 thì nó mới thắng được tôi cơ Bây giờ tôi vẫn ăn được Còn tôi thì chắc chắn là tôi sẽ không để cái đội hình này đâu Bây giờ <clears throat> Bây giờ là chuyển dần sang sẽ có một cái bước qua nếu mà chưa ra được khan chưa ra được rớt thì nó sẽ là một cái bước chuyển nhẹ nhàng nó sẽ là thêm spirit vào đã đấy còn chắc chắn là nó sẽ là phải chuyển sang là bốn cọc kết hợp với 3 mét với cả bốn saman thôi đấy bốn gót ở level 10 <clears throat> đấy là nó là cái đội hình mạnh nhất đấy nhá anh em nhá tức là mắc binh nó sẽ là như thế đấy còn còn nếu mà cái cái giai đoạn mà bốn saman kẹp với cả bốn spirit chỉ là đánh ở giữa game thôi anh em ạ chứ nó không phải là cái cái bộ mà chơi ở late game late game nó phải như thế kia sau đó ra con rớt hai thì dồn toàn bộ đồ chỗ rớt thôi chơi rớt thôi anh em ạ chứ còn gấu mết này thì thực ra thì đến lúc đấy thì nó cũng đuối thôi nó không đánh được đâu nhưng là khi mà gặp những cái bộ như bộ lai thì rất khó chơi <clears throat> nó sẽ không có đam không có đam đâu trượng ma pháp này ôi rao 25 mươi rao 30 đéo ghép vào cái gì luôn ạ Rồi anh em ơi xả tiền đẩy bọn nó sớm đi chán thật đấy anh em ạ à. đồ chán quá nó thiếu cái huyết trượng nó không có cái huyết trượng nên là đam nó rất yếu anh em ạ <clears throat> Cái này là phải có huyết trượng ừ, cam Hoặc là cái gậy tá ác ấy Cái gậy hết cam Không có gậy hết cam khó lắm 9 warrior thì khả năng vẫn ăn được Đừng bảo là thua 9 war nhá Ui cũng không ăn được cơ Ở đây nó là một con Scarlet Lancer rồi nhá Khó rồi, khó rồi anh em ạ Đồ toàn cái đồ gì ấy Đồ cho ca lông à Khó nhờ Rớt ơi Khan ơi mày ra hộ tao Khó rồi Chiến thánh à À Giáp xoay Giáp xoay ngon hơn anh em ạ Giáp xoay tôi nghĩ là cái giáp xoay Cho nó trâu Gấu trâu nó, nó lướt được nhiều vòng Tầm này chả còn cái gì ngon hơn cái này đâu <clears throat> ăn được không? Tại sao vẫn vẫn không không ăn được thằng này nhở? Thật đấy. À, Assassin nó mạnh quá đáng luôn ấy 6 Assassin kẹp cọc và kẹp Kira này vào mạnh thật sự luôn Cái bộ này này không ăn được cái bộ Assassin anh em ạ Mặc dù là cái bộ Saman kết hợp với cả Mết Với cả Spirit ấy Nó là meta đấy Nó cũng vẫn gọi là meta đấy Tức là một cái bộ ổn định nhưng mà nó đéo ăn được bộ này Mới cay Đấy nó lại thế cơ Tức là nếu mà muốn ăn được cái bộ này nhá Thì nó giống như là hôm trước tôi chơi ấy Là nó là 6 cờ lai kẹp với 3 metalit Kẹp 4 gấu ấy Đấy bộ đấy nó chơi gấu mới là, là ăn được Bọn bọn assassin này nó đánh nó như gãi ghẻ luôn Đánh nó không vào máu Đấy anh em cũng biết là trận đấy là Silent Assassin full đồ 6 món đồ cam Có cướp điên Có món găng tay Kira Đấy kích hệ Kira rồi full bộ ở level 10 mà đánh cái con gấu đá ở trong cái bộ 3 meta lead 6 clay của anh không mất máu luôn là anh em biết là nó nó nó chính là cái bộ mà kháng lại cái bộ assassin đấy nhưng mà rất tiếc là trận này không chơi cái bộ đấy trận này không chơi bộ đấy nên là bây giờ mới ăn hành này bây giờ mới bị ăn hành với bọn 6 assassin này 6 assassin này nó vẫn là thế lực mạnh lắm anh em ơi Không cửa ăn thằng này ấy Không có cửa ăn thằng này luôn ấy Đùa thật và bây giờ mình bị đẩy nhiều luôn Úi ôi 15 máu ạ à. Vớ vẩn này top 3 À. Kẹp đá vào thôi anh em ơi Thôi thôi thôi, thôi tôi nghĩ là tôi sẽ phải kẹp đá vào ấy Kẹp đá vào Kẹp spirit vào Dễ chết thôi anh em ạ à. Tầm này không ăn được thằng nào luôn ấy <clears throat> Cái vấn đề là cái thằng còn lại anh em biết là nó chơi cái gì không? Nó chơi là nó nó, nó chơi Wario anh em ạ. À. Đấy nó lại thế cơ Nó lại chơi Warrior Mà Warrior thì bộ này cũng, cũng làm gì có đam để kết liễu được cái con Squire đâu À ờ, Scarlet Lancer đâu Không không có đam để kết liễu Scarlet Lancer ấy Thế mới cay Cay thật đấy Bây giờ chơi chơi bốn đá này Kết hợp với cả bốn Saman với cả có cọc rồi nhá Nhưng mà kiểu gì mà ăn được cái thằng thằng thằng thằng thằng thằng kia thì tôi cũng chưa biết được luôn không ngăn được thằng này luôn ấy Secret Lancer 2 sao Nếu hoan nổi Cay thật Quả này lọt chết rồi Top 3 Cay nhờ Thật Ui Chưa chưa Chưa chưa chưa chưa chưa chưa Chưa bạn ơi Con này 2 sao có có lọt có chết không Chưa chắc chết Ồ Chưa chắc chết Sống được nó 35 mùa này Ê nhưng mà rớt khan Rớt khan <laughs> Rớt khan mày ở đâu mày Ra đi Vậy ship mày đấy Còn hai ao nữa thôi Ra đi Rao này thì tôi vẫn chưa chết được Lọt thằng này chắc chỉ mất 6 máu thôi Vẫn còn một máu Vẫn còn một máu Con này 6 máu thôi anh em ơi 6 máu 6 máu 6 máu 6 máu 6 máu 6 máu 6 máu 6 máu Ui có 5 máu thôi anh em ạ Hay quá Được Vẫn sống sót anh em ơi mà sống cái kiểu gì đây Khi mà round tiếp theo tôi gặp thằng Assassin <laughs> Ôi Làm nào bây giờ Bây giờ không đủ bộ bốn cọc Không đủ bộ bốn cọc thì chơi cái đéo được nhờ, Chơi kiểu gì đấy nhở Không có rớt Không có không có rớt thì cũng không chơi được Bởi vì là không có rớt thì sẽ không có 3 mét Không kích hoạt được 3 mét bốn cọc bốn sa man bốn gót thì phải có 3 mét chứ Không có 3 mét thì ăn cứt à <laughs> Thôi xong rồi anh em ạ không ăn thua rồi kiểu này chết rồi nào nào giờ rao sau là nếu mà không ra được ừ, khan với rớt thì ừ, thì chắc là chỉ có là thay cái con spirit vào thôi để ăn cái bọn assassin thôi nhưng mà mong manh lắm anh em ạ mong manh lắm về căn bản là cái bọn spirit này thì khi mà những cái con saman nó biến thành cái con khác ấy thì nó cũng không có hiệu ứng spirit vấn đề nó ở chỗ đấy nên là chỉ hiện lên ở trong những cái con Spirit thôi Với những cái con mà không thuộc tộc Saman thôi Thì đấy anh em trừ đi ba con Tức là chỉ còn 7 con thôi Nhưng mà những cái con còn lại nó mỏng lắm Những cái con còn lại chắc bọn kia con cáo gạt cho mấy cái là chết hết rồi Có ăn thua không nhở Bây giờ kẹp Spirit vào ăn thua không Cay thật đấy Đéo ra anh em ạ à. Ôi chết rồi đây là tôi liều ấy chứ tôi cũng chả biết làm nào nữa rồi Hết cờ rồi anh em ạ à. Kẹp Spirit vào không, không không ăn được thì cũng chịu thôi chứ còn biết làm nào bây giờ <laughs> Bây hy vọng vào những cái cú đóng đá thôi Đóng đá hộ cái nhưng mà đôi, đôi hình thì chết mẹ hết rồi này Trời ạ à. Xong rồi ui rồi nhiều đấy kia Xong rồi Top 3 rồi anh em chán thế nhở Gấu mết này nó có lướt thì nó cũng đéo bao giờ giết được cái con sai linh luôn Cay thật đấy Top 30 cay như này đùa thật như thế luôn à ui <laughs> ui rồi anh em ơi cái thằng kia nó lại chết trước tôi ui rồi ôi vẫn top hai mà cay thật nhưng mà thôi rồi sao cũng đỡ cay hơn top hai cũng đỡ cay hơn anh em <laughs> chán nhờ thực ra là vẫn có cửa ăn nếu mà ra được rớt hai sao khan ba sao và form được cái bộ 4 sa man 4 cọc 4 gót kết hợp với cả 3 mét thì chắc chắn là là vẫn có cửa ăn Đấy mặc dù là cái tỷ lệ phần trăm thì chắc là rơi vào tầm khoảng 40 60. 60 thì vẫn nghiêng về là assassin. Và nói chung là đấy để biết được là cái bọn assassin nó vẫn bá đạo vãi cứt. Nếu mà trận này mà tôi chơi cái bộ Clyde kết hợp với 30 Tealit ấy và bốn gấu ấy thì là khả năng là đấm bọn này được. Đấy nhưng mà không chơi, rất là tiếc. Đấy, chuyện này lại không chơi cái bộ đấy cơ <laughs> Thế nên là anh em nếu mà anh em có thể là muốn biết được sức mạnh của cái đội hình ờ, uh, 6 Clyde 3 Metalit thì anh em có thể chọn clip bên trái để xem anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Một cái đội hình khác cũng có thể ăn được cái đội hình Assassin kẹp cọc kẹp Kira. Đấy chính là cái đội hình God Assassin. Hay lắm anh em ạ, à.